nhận định, phân tích, soi kèo và dự đoán tỷ số trận bóng đá giữa Campuchia và Brunei diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 12 trong khuôn khổ bảng A vòng loại AFF Cup 2022. Sự cải thiện ở giải đấu AFF Cup 2022 đã giúp cho Campuchia tạo nên được những bất ngờ ở giải đấu lần này, nhưng xét bình diện là quá nhỏ để có thể đi tiếp. Việc chỉ lấy có hai đội mỗi bảng khiến cho những đội bóng yếu chỉ biết cố gắng từng trận và thi đấu hết mình để công hiến cho khán giả. Vì thế mà cả Campuchia và Brunei sẽ coi màn đối đầu với nhau như là một trận giao hữu mang tính tập dượt, nhưng không vì thế mà sẽ mất đi sự căng thẳng vốn có. Chắc chắn đôi bên sẽ mang lại trận đấu nhiều bàn thắng cùng với thế trận đôi cùng hấp dẫn. Quả thật là việc nằm cùng bảng với Indo hay là Thái Lan đã khiến cho cơ hội đóng lại ngay khi mở phiếu bốc thăm. Vì thế mà màn chạm mặt giữa hai cái tên được đánh giá là yếu nhất bảng cũng mang tính chất giao hữu vui vẻ, tìm ra đội bóng có điểm số. Với chủ nhà, đó là tìm kiếm 3 điểm tiếp theo. Còn với đội khách là số điểm đầu tiên trong giải này. Campuchia mới chỉ có 3 điểm sau hai lượt trận đầu tiên ở AFF Cup 2022. Đội bóng xứ Angkor khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Campuchia ở ngày ra quân. Nhưng đến lượt trận thứ hai, cho dù chơi đầy lỗ lực, Campuchia vẫn thất thủ 1-2 trước Indonesia ở sân khách. Trận thua đáng tiếc này khiến cơ hội vào bán kết của Campuchia đã bị hẹp dần đi rất nhiều. Với việc Campuchia không thi đấu lượt 3, trong lúc Thái Lan và Indonesia đều có được 3 điểm trọn vẹn trước Philippines và Brunei. Cục diện ở bảng A đang gây bất lợi cho đội quân của huấn luyện viên Kesuki Honda. Nếu muốn giành vé đi tiếp, Campuchia buộc phải thắng trong hai lượt trận cuối gặp Brunei và Thái Lan. Tuy nhiên thì việc đang có hiệu số bàn thắng khá thấp, cho nên thầy trò huấn luyện viên Honda cần phải có một chiến thắng tương bừng trước những chuông bóc cày ở trong trận đấu này. Thật ra thì đây là nhiệm vụ không hề khó khăn bởi vì Brunei đã tỏ ra quá yếu tại ghế World Cup lần này. Cụ thể, những chuông bóc cày đã để thua cả 3 lượt trận ra quân mà chỉ ghi được một bàn thắng và nhận trung bình là 5 bàn thua một trận. Với những gì đã thể hiện, không ngạc nhiên nếu họ sẽ nhận được một thất bại nặng nề ở lượt trận hạ màn vòng bảng AFF Cup. Thực tế trong hai đối thủ, Brunei có thể xem là vừa miếng đối với Campuchia. Đội bóng đất dầu mỏ cho thấy được là sân chơi AFF Cup vẫn là quá tầm so với họ. Sau 3 lượt trận, Brunei để thua cả ba, ghi được một bàn và để thủng lưới tới 17 bàn. Lần gần nhất thì Brunei đã để Indonesia vùi dập với tỷ số đậm là 7-0. Campuchia thì lại không đẳng cấp như là Indonesia nhưng vẫn được đánh giá ở trên tầm của Brunei. Đội chủ nhà chắc chắn sẽ nhập cuộc với tâm thế cờ trên, chơi áp đảo để tìm kiếm một chiến thắng đậm trước Brunei. Ngoài việc tạo động lực cho lượt trận cuối gặp Thái Lan, thắng lợi với tỷ số cách biệt trước đối thủ bét bảng này ít nhiều cũng giúp Campuchia vút vát chút hy vọng tranh hiệu số trong cuộc đua vào bán kết. Về lịch sử đối đầu giữa hai đội trong quá khứ, sau một thời gian dài, đội khách mới có mặt ở giải đấu khi họ vượt qua đối thủ là Đông Timor. Cho dù vậy thì đã có 8 lần đụng độ rơi đội trước đây, trong đó thì Campuchia đã thắng 5 lần và chỉ để thua một trận thua với tỷ số 3-2 tại giải vô địch Đông Nam Á năm 2012. Kể từ đó thì Campuchia đã thắng 3 trận tiếp theo trước Brunei với tổng tỷ số là 10-1. Ở tại AFF Cup Championship, hai đội sẽ đụng độ lần đầu tiên kể từ năm 2016, nơi mà Campuchia đã đánh bại Brunei 3-0. Sau trận thua 1-2 trước Indonesia, Campuchia hiện đã thua 5 trong 7 trận gần nhất, chỉ thắng có một lần. Brunei đã thua 3 trận gần nhất, để thủng lưới 11 lần và chỉ ghi được một bàn. Vào năm 2002, Hornets đã thua sâu trong 8 trận của họ về phong độ của Campuchia năm trận gần đây Ở thành tích đã qua Quả thật là không thể khen được chủ nhà Bởi vì họ mới chỉ tạo nên đột biến Với chiến thắng là 3-2 trước Philippines Nhưng đó cũng chỉ là một điểm sáng nhỏ nhoi Khi họ đã để thua 2-1 trước Indonesia Sự yếu kém cùng với những nỗi lo ở hàng phòng ngự Đã bộc lộ khá rõ trước đội bóng được đánh giá cao hơn Tuy nhiên thì người chơi hoàn toàn có thể tự tin Chơi kèo cho chủ nhà Khi đối thủ lần này của họ chỉ là đội lót đường Brunei về phong độ của Brunei năm trận gần đây, sự thất thường và yếu kém vẫn được thể hiện ở bóng này. Họ không thể tìm thấy niềm vui chiến thắng sau khi đả bại Đông Timor. Số bàn thua mà đội bóng này phải nhận đã lên tới 18 bàn sau 4 trận. Cho dù với bất kỳ đối thủ nào thì hàng thủ của họ đều không thể tập trung. Vì thế mà người chơi cũng có thể tự tin vào cửa cược nằm trên của Campuchia. Về thông tin lực lượng của hai đội, không có sự chấn thương nào đáng tiếc mặc dù giải đấu diễn ra dày và di chuyển liên tục giữa các nước. Về đội hình ra sân dự kiến, tuyển Campuchia, các cầu thủ dự kiến Saksela, Bunchai, Chanchaf, Visan, Muslim, Boris, Sauham, Barang, Chanthia, Bunherang và Pisos. Tuyển Brunei, các cầu thủ dự kiến Haimi Niyaring, Yura Indira, Abdul Moisisa, Faha Zari Hassan, Wafi Aminuddin, Awan Muhammad Salih, Awan Ali Rahman, Hakezemi Aziz, Abdul Azizi, Ali Rahman và Adisai. Soi kèo châu Á Sau chiến thắng thuyết phục trước Philippines, Campuchia đã bị Indonesia đánh bại một cách đáng tiếc ở lượt trận mới đây. Do vậy thì cửa cực của họ vẫn giúp bét thủ vượt ải thành công trong cả hai vòng đấu. Có thể thấy được những gì mà đội bóng xứ Chùa Tháp đang làm đã được đáp ứng đúng, thậm chí là vượt kỳ vọng của giới mộ điệu. Ở phần còn lại, hy vọng đi tiếp của Brunei đã tan biến hoàn toàn sau khi thất bại bạc nhược 07 trước Indo ở lượt trận vừa qua. Đây cũng chính là thất bại với cách biệt tỷ số trên ba bàn liên tiếp mà đội bóng này đã phải nhận. Và khó còn cơ may chiến thắng nào cho Brunei ở trận đấu sắp tới với phong độ tệ hại mà họ đang thể hiện dễ dàng khẳng định được là 3 điểm trọn vẹn khó lòng thoát khỏi tay của Campuchia trận này. Campuchia chắc chắn sẽ dốc hết sức để có được một chiến thắng đậm đà nhất có thể. Cơ hội để đội bóng dưới chiều tháp có được điều đó là rất cao nếu nhìn vào phong độ đối lập giữa hai đội hiện tại. Các chuyên gia khuyên chọn Campuchia. Xoay kèo châu Âu Tỷ lệ kèo châu Âu được đánh giá là rất cao cho chủ nhà có được chiến thắng. Đẳng cấp của Campuchia cũng như phong độ trói sáng trên hàng công xứng đáng được đặt niềm tin. Khả năng Brunei có điểm là rất thấp khi nhìn vào hàng thủ và tinh thần thi đấu ngày càng tệ hại. Các chuyên gia khuyên chọn Campuchia thắng full time. Soi kèo tài xỉu AF Cup năm nay có thể chưa phải là một giải đấu mà Campuchia mang đến sự bùng nổ. Mục tiêu của đội bóng này chính là kỳ SEA Games diễn ra tại quê nhà vào năm sau. Tuy nhiên, sau hai lượt trận gia quân, sự tiến bộ của Campuchia cũng đã được thể hiện rõ nét. Trong cả hai trận đấu đó, cho dù bị đánh giá ở chiếu dưới nhưng cái chân sút của những chiến binh Angkor đã mang tới không ít khó khăn và thử thách cho hàng thủ đối phương và đã có 4 pha lập công. Khi chỉ phải đối đầu với một đội bóng lót đường như là Brunei thì không bất ngờ nếu mà các học trò của huấn luyện viên Kesuke Honda sẽ mang đến 90 phút bùng nổ. Với hành trang là 10 bàn thua sau 180 phút thi đấu, có lẽ là mục tiêu của các học trò huấn luyện viên Mario Rivera ở 90 phút sắp tới không phải là giữ sạch lưới mà chỉ hướng đến những bàn thắng danh dự. Lịch sử cũng đã chỉ rõ được sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội khi Campuchia là những người đã giành thắng lợi trong cả ba lần đối đầu gần nhất. Thậm chí là đội bóng này còn ghi được tới 10 bàn vào lưới của Brunei trong ba trận đấu đó. Theo lý thuyết, cơ hội đi tiếp của Brunei tại bảng A đang là con số 0. Không còn gì để nối tiếc, họ sẽ không ngần ngại cống hiến một trận đấu phóng khoáng để tri ân người hâm mộ. Bên cạnh đó thì toàn bộ ba trận đấu trước đó của đội bóng này đều xuất hiện từ năm bàn trở lên. Hàng phòng ngự rời rạc của Brunei là điểm đến lý tưởng để Campuchia có thể làm đẹp thêm hiệu số bàn thắng của mình. Vì vậy, các chuyên gia đánh giá Tài là phương án lựa chọn an toàn lúc này. Soi kèo hiệp 1 Việc Brunei thường xuyên phải nhận bàn thua sớm không phải là điều gì còn quá mới mẻ trong những năm trở lại đây. Với một quyết tâm đi tiếp cao, cũng không bất ngờ khi mà Campuchia sẽ dốc sức tấn công từ sớm để đảm bảo có được một chiến thắng đậm đà nhất có thể. Và nhìn vào phong độ của đội khách hiện tại, khả năng cao